Gánh nước, đừng quên đào giếng. Chà, mát quá Múa vỏ đẹp quá ha Ồ, anh cũng đi gánh nước sao? Cũng như anh thôi Vậy anh ở đâu mà tới đây lấy nước? Tôi ở ngôi chùa trên đồi bên kia, còn anh ở đâu vậy? Tôi là ở ngôi chùa bên ngọn đồi đằng này, ngày nào tôi cũng đi lấy nước, mà mãi đến nay mới gặp anh. Vậy chúng ta là bạn, mỗi ngày cùng đi lấy nước nhé. Thật là cái duyên. Thôi, tôi phải về trước, kẻo đi lâu quá rồi. Anh về trước nhé, hẹn ngày mai gặp nhau ở đây nhé. Kể từ đó, Ngày nào họ cũng gặp nhau ở khe nước, cùng trò chuyện, tâm sự, chia sẻ niềm vui nỗi buồn, rồi trở thành đôi bạn thân thiết. Ba năm sau Hôm nay anh ấy đâu mà không thấy đến gánh nước nhỉ? Chắc anh ấy ngủ dậy muộn. Thôi, ta cứ gánh nước về vậy. Ngày mai ta sẽ đi gánh nước muộn hơn, thể nào cũng gặp. Ngày hôm sau Sao thế nhỉ? Hôm nay mình lại cũng không gặp anh ấy, thật không hiểu được. Một tuần sau Thôi đúng rồi, có lẽ anh ta bị bệnh rồi Chỉ có như vậy Thì anh ta mới vắng mặt lâu thế Ta phải sang đó xem sao Ồ, lâu rồi không thấy anh xuống núi gánh nước Tôi cứ nghĩ là anh bị bệnh Chẳng lẽ anh không uống nước sao? Ồ anh đấy à Không phải là tôi bệnh tật gì Cũng không phải là tôi không uống nước Anh đi theo tôi Tuy bây giờ chúng ta còn trẻ khỏe Có thể gánh nước hàng ngày được Nhưng đến khi tuổi chúng ta đã lớn Chúng ta làm sao hy vọng có người gánh nước cho chúng ta Cho nên ba năm nay Ngày nào cũng vậy Ngoài việc gánh nước và luyện công Tôi đều dành thời gian để đào cái giếng này Chưa hề ngừng tay này tôi đã đào xong Nên không cần phải xuống núi gánh nước nữa Bây giờ tôi có thêm nhiều thời gian để làm chuyện khác Tôi cũng đang định xuống núi để gặp anh Bàn cách đào một cái giếng ở bên đó Ồ, thì ra là vậy Đây là một kế hoạch lâu dài cho tương lai Thế mà tôi không nghĩ ra